Vâng, xin chào các bạn nhé à, Tiếp theo nữa thì vẫn thêm một lời chào tới toàn thể quý anh chị trong ờ, giới chơi lan nhé Giới chơi lan thì ở đây là giới chơi lan trên ờ, toàn đất nước Việt Nam chúng ta luôn nhá Chứ không gì riêng gì là ở tỉnh nào hay là ở một nơi cá nhân nào đâu Mà toàn trên đất nước mà tất cả các anh chị em trong giới lan va Thì uh, tiếp theo cái video ngày hôm nay ấy, thì em muốn uh, giới thiệu đến quý anh chị trong uh, giới lan va uh, lan đột biến của Việt Nam thì hôm nay là trực tiếp là tại vườn của anh Thuần Tam Đảo em à, muốn giới thiệu đến tất cả quý anh chị một à, chậu đây nếu như các quý anh chị à, nhìn <laughs> kỹ thì có thể là đoán ra đó là một chậu cây gì đúng không ạ đây chính là chậu cây hồng Minh Châu Ki trên thân thì nó khá là nhiều rồi Cây thì rất là tốt là khỏe Nhưng một cái điều đặc biệt đây quý anh chị để nhìn đây ạ Đây là bắt đầu chớm lụ nhá chuẩn bị bung hoa chuẩn bị bung hoa đây là cũng là một gọi là siêu phẩm tại vườn anh thuần tam đảo có địa chỉ tại tây thiên tam đảo vĩnh phúc đấy thì hôm nay thì em muốn giới thiệu trước đến cho quý anh chị biết về cái cái chậu hồng minh châu này thôi đấy còn đến một ngày à, gần đây nhất hẹn quý anh chị trong một ngày gần đây nhất thì em sẽ làm một cái video thật kỹ càng để cho quý anh chị ngắm hoa trực tiếp ngắm bông hồng minh châu trực tiếp tại à, vườn hoa lan à, thuần Tam Đảo có địa chỉ ở Tây Thiên Tam Đảo Vĩnh Phúc mọi người nhé. còn bây giờ thì em sẽ review qua cho mọi người thấy về những cái kỳ cũng như là những cái mức phát triển của ờ, chậu Hồng Minh Châu này như thế nào nhé Vâng quý anh chị ơi thì đây chính là cái chậu cây Hồng Minh Châu của tại vườn Hoa Anh Thuần Tam Đảo thì ờ, cây này nó đang bắt đầu là lụ rồi mọi người nhé. hiện tại thì ờ, như em thấy đây là nó đang có hai lụ đang có hai nụ và chuẩn bị bung hoa đấy đây anh vị vị trí ờ, cái cây này thì ờ, về ki của nó thì cũng rất là nhiều ki khá nhiều và cái mức phát triển của cây này cũng khá là khỏe luôn nhá đấy nhưng đặc biệt nhất là cái bông hoa này cái bông hoa này là cái cái cái ờ, bông hoa đặc biệt nhất này đấy thì chắc chắn là chỉ một hai ngày tới là nó sẽ bắt đầu bung hoa Ôi đợi em một tí nhá Tại đang điều chỉnh cái máy nó đang bị ờ, lu mờ mất cái cảnh đằng sau Đấy <clears throat> Đây Cái hoa này nó chuẩn bị bung Chắc là tầm cái này chắc khoảng tầm 3 ngày nữa bung em nhỉ Tầm 3-4 ngày 3-4 ngày nữa thì bung một cái siêu phẩm này thì Em sẽ làm một cái video em quay em để em uh, giới thiệu cho các quý anh chị được chiêm ngưỡng Được chiêm ngưỡng bông hồng Minh Châu này nhá và chắc chắn nó sẽ có hai siêu phẩm đấy sẽ có hai siêu phẩm nhá tiếp tục em ờ, giới thiệu thêm cho mọi người này đây bên này bên này là một chậu cây á hậu một chậu cây á hậu đây mọi người ơi cũng đang chuẩn bị bung hoa nhá hiện tại là đang hai lụ rất là to em khẳng định luôn là cái bông á hậu này thì nó sẽ tuyệt đẹp luôn nó sẽ tuyệt đẹp luôn mọi người ạ đấy đây là một siêu phẩm luôn một siêu phẩm tuyệt đẹp tại vườn anh thuần tam đảo có địa chỉ ở tây thiên tam đảo vĩnh phúc đấy đây là tất cả các anh em trong giới Lan Va mà ai có nhu cầu ờ, tham quan vườn cũng như là giao dịch để giao lưu những cái bắt tay thì ờ, cứ có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0987 345 345 6789 nhé. Đấy, đấy là số điện thoại của anh Thuần Tam Đảo luôn và trên vườn của anh Thuần đây thì nó có cực kỳ là nhiều những cái bông cũng ờ, bông đẹp cây đẹp rồi thì có đủ các thể loại giá thành thì nó hợp lý Đấy, trong cái thời điểm uh, dịch Covid này thì uh, uh, một số những anh em là đang lo lắng rằng là cái giá lan va nó sẽ sập sàn rồi lọ kia nhưng mà đây lát thì em sẽ quay cho quý anh chị xem chỉ sợ gian nó sập thôi chứ không bao giờ sợ sập sàn mọi người ạ đấy trong cái thời điểm này thì chẳng qua là nó vì tình hình dịch bệnh nên là anh em à, gần xa là nó uh, bị giãn cách xã hội cho nên là cái cái cái uh, tình hình giao dịch là nó không có thôi chứ còn uh, sau cái đợt dịch này thì em khẳng định rằng lại thị trường lan vào chúng ta lại bắt đầu nổi sốt như những uh, thời cuối của năm 2020 cũng như là đầu 2021 đây thôi bây giờ thì em sẽ lướt qua một vòng vòng ấy cho các quý chị xem rất là nhiều đấy đây rất là nhiều những cây nó giá trị và những cây nó cực kỳ là đẹp luôn cực kỳ là khỏe à, bạch tuyết này mọi người nhá đây là bạch tuyết này đấy hiện tại là ba khi trên thân và hai mầm gốc đang lao rất mạnh luôn hai mầm gốc lao mạnh này đấy Đấy, ờ, bạch tuyết này rất nhiều những cây giá trị gọi là à, <laughs> vô giá luôn đây. đây mọi người này Đấy. còn đây bảo duy này bảo duy này Đấy, bảo duy đây mọi người này Đấy, còn người đẹp không tên rồi thì có lại là nhiều lắm tới cái này thì khả năng là em sẽ review vào một cái video sau đi Đấy, giới thiệu về một cái video sau đi Còn à, trong cái video này thì em chỉ Cái chính của em là em muốn giới thiệu đến à, Các quý anh chị à, Một cái video về uh, <laughs> Chuẩn bị sự chớm lở của em Hồng Minh Châu Và em Hồng Á Hậu thôi Đấy, rồi lại một tí nữa nha cho mọi người thấy Đấy nha mọi người xem nha Hẹn mọi người trong 3 ngày nữa Thì mọi người sẽ được chiêm ngưỡng bông Hồng Á Hậu này Sẽ bung hoa tại vườn Anh Thuần Tam Đảo để mọi người chiêm chiêm ngưỡng xem là siêu phẩm này nó đẹp như thế nào nhá Vâng, thưa mọi người thì đây là một cái kỳ của Hồng Minh Châu. Khi Hồng Minh Chi <laughs> à xin lỗi sorry hơi lịu mọi người tí nhá. Vâng mọi người ơi, thì đây cái kỳ Hồng Minh Châu này có tại ở vườn à, lan của anh Thuần Tam Đảo. Đấy. Đây, giới thiệu cho mọi người xem này. Đấy mọi người xem này, nó đẹp không này? Nó đẹp, nó khỏe, nó cứ lao cứ như voi nữa mọi người ạ. À. Đấy, ai có nhu cầu giao dịch về tất cả các mặt lan ở trên uh, thị trường lan thì cứ liên hệ cho anh Thuần Tam Đảo nhá. Trên vườn anh Thuần Tam Đảo thì nó bao la bát ngát và rất là nhiều những cây lan đẹp cũng như là các loài lan quý hiếm thì nó đều có mặt tại vườn của anh Thuần Tam Đảo luôn. Đấy. Đây, rất là nhiều hồng minh châu rồi hồng mỹ nhân, hồng yên thủy rồi thì á hậu các thứ này có đủ luôn mọi người nhá đấy ui đây một dãy này toàn minh châu này mọi người đây toàn minh châu này đấy, toàn kỳ đẹp rồi đang phun mạnh này đây cây mẹ này dài hàng mét mọi người nhá yên tâm luôn ai ờ, có nhu cầu ờ, thì cứ liên hệ cho anh ờ, thuần tam đảo luôn cây mẹ lở hoa tại vườn luôn cho nên là kỳ này đảm bảo an toàn luôn cho mọi người luôn rất là nhiều rất là nhiều những mặt hoa gọi là này, đây là yên thủy nhá mọi người nhá yên thủy cực đẹp cực khỏe luôn này đây á hậu này đấy Vâng à, quý anh chị ơi Đấy cái trên cái video hôm nay thì em muốn giới thiệu đến quý anh chị à, về hai bông hai mặt bông của Hồng Minh Châu và Hồng Á Hậu Thế nhưng ngày hôm nay á, trong cái video này á, thì à, nó vẫn chưa là bung hoa, nó vẫn chỉ đang nụ thôi Thì em hẹn quý anh chị trong 2 đến 3 ngày nữa em sẽ có một cái video em vì review thật kỹ về hai bông, hai mặt hoa này nhá Hai mặt hoa này sẽ nó sẽ lở trên vườn lan của anh Thuần Tam Đảo có địa chỉ là ở Tây Thiên, Đại Đình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc Đấy Thì ờ, đến ngày hôm đấy thì em nghĩ rằng là <laughs> nó sẽ cực kỳ tuyệt vời luôn Thì quý anh vị nhớ chờ đợi nhé Cố gắng chờ đợi vào cái video tiếp theo nhá Để em được uh, uh, giới thiệu đến tất cả quý anh chị trong giới chơi lan cả nước Cũng như là giới anh chị uh, uh, yêu quý lan nhá thì bây giờ chắc là em xin phép được dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào.